Xin chào mọi người Chào mọi người đến với kênh ờ, Vợ chồng gấp lên cuộc sống miền Trung Đây là bài chó con của hai chồng mình Đây là chó bật re nha mọi người à, Tới giờ ăn trưa rồi à. Chà Cưng không? Ừ. Mơ đâu? Bé mơ đâu mơ, à, rồi? mơ Mơ Bây giờ ăn thôi giờ cho ăn nha mọi người đây đồ ăn của mấy con đây nè sâu đây được tháng máy rồi nha mọi người một tháng máy ngày rồi nên là mình đang ăn cái này là cơm trộn với gà gà mình luộc sẵn bây giờ là cho ăn trưa rồi ăn chiều rồi tối cho uống hương sữa buổi sáng uống sữa bữa cám dễ thương ha, đây là con gái này này giống mẹ này ăn đi con này là mình có còn con chó mẹ cho mẹ cho nhóm phía trước rồi rồi ờ, cho ờ, không thôi nó bú nó con chó câu này là mẹ nó ra là nó bú cực kỳ nhiều nên um, ờ, mình sẽ tách rời ra để tập cho nó ăn nó bú rồi mẹ nó xúc cưng chưa nè không qua đây à. khi mà ăn khi mà xứng cái đào vô lắng lắng lắng đây là cái chuồng của mấy đứa nhỏ ăn xong là cho nó lên đây nằm cho nó sạch sẽ người thấy cưng không ở đây bà quá đi lời với bà heo chứ. heo con đây mới ăn được mấy ngày thôi chị mấy bữa cho ăn cháo nhưng bữa nay à, tập cho ăn cơm cơm mềm mềm mình à, gà xay ra mình luộc lên rồi trộn mỗi lần ăn mình cho thêm uh, uh, thêm uh, xi mang vào cho đường ruột nó tốt uhm. đây là em xù này giống cha này mấy em xù là giống cha Hôm nay là gần được 4 kg rồi mọi người em mình là được 4 kg rồi đó em đi là em đi em giỏi vô nào em đi cái nhịn đề nghị em đi má má ăn đi không ăn đi mình nuôi à, xong lứa này à, à, mình mình, mình sẽ lại, xuất mình xuất cái bón à. bón ăn còn em gái này này mình để lại nuôi để nhân phôi giống từ từ chứ no hả no rồi hả ừ, no rồi hả ừ, ừ, no rồi hả con ừ. cái là đau vậy mới tắm thêm phút à <laughs> tám lòng bất mờ cưng à ừ, sao quê là to nhất bài đó bự nhất luôn đó heo vậy dạ không nổi thế. <laughs> su su à không có con lông xù thôi lông xù đi đi không thấy quay con được vô nghe chưa đặt tay cái này là à, đây là mấy chú mấy chú đem về nuôi mấy chú đặt tay chứ mình chưa đặt tay nha có em mơ thôi chỉ có em mơ để đặt tay nè em mơ đây. À? em bé mơ này nè à, con có ra do chân lên gì đang chơi đi tắt hình hả ừ. chú đây yếu em đây à đấy, bữa nay đang yếu em đây à no à còn no à Chú à. cho cái bụng này Ăn nó vừa rồi dần dần đấy nó tái nè tí bị vài ngày nữa là về với chủ mới hết rồi à, đừng có gặm cái lưng quay quay nhum nhum nhum nhum nhum nhum ma

nô đây bốn ký nè anh này bốn ký nè đẹp lá hello cháu này cháu không riêng trọng chứ ta ừ. vào đây chứ được đúng không được luôn á riêng vâng. chọn vào đấy anh đi anh móc nè móc nè ai anh này anh này cũng lông lông nao nè đúng không này là nao đậm này anh này là lợi thân chất này uhm. chi mà không ghét quá đi không to chụp bói luôn Ôi, tao có bụng đứa nó cũng cứng ngát à Ờ, ăn ít thôi, đừng ăn nhiều quá, no quá nó ai À, xong lên chuồng ngủ nha Hả? À? lên chuồng Con lên chuồng ngủ nha đấy đấy ấy đã mà ấy đây mà ấy vệ đây ừ. mà đây nè ừ. ừ. đấy ấy đây ấy đây lên chuồng nam mà tán cầu luôn á giảm con luôn á bắt tay liền rồi ừ. bắt tay bà đau chân giảm này giảm này bữa nay giảm ưng giảm khó lắm ở đây là bữa nay bắt đầu phá rồi đây gặp cái gì gặp cái gì giảm cái nấy phèo phèo chứ phèo ấy ấy ấy mê mê mê mê mê mê ừ ừ ừ Rồi đúng rồi, lời đây giờ anh thì em Rồi, cho đi trùng thôi chưa? Em ơi, mua mã Sếp mới bỏ lệ Lấy nào, lấy chuồng con con ơi Lấy chuồng thôi, lấy chuồng thôi Lấy chuồng, lấy chuồng Chuồng thôi mấy em ơi trường chung trường ơi linh trường ơi chị chọn dạ mấy em sao linh chung linh trường ơi linh trường ăn ơi linh cho sạch sẽ nha bây giờ lắm tơi rồi vô vô vô vô vô con chung trường nha ờ. ừ nha rồi vô chung. ăn xong rồi nằm ngủ ờ à, mở ra cho nằm ngủ rồi đây đó mọi người nhìn nó quay nhìn nó quay nè ngủ nha đây mọi người nha hẹn là video lần sau nha mọi người ừ thôi giờ con ngủ nha ngủ nha ngủ trưa đi ừ bye bye nha